anh em ngồi nghỉ vâng bí thư già bán thuốc lào xoạch làm điếu đi châm điếu thì nó sảng khoái tâm hồn nữa cái gì em làm điếu ờ, làm điếu đi hôn đi chơi rồi một người vừa chơi vừa chơi rồi à? anh, anh chơi đi <laughs> anh chơi đi <laughs> nghiện món dưa của uh, bí thư già rồi thể luôn mình ăn vào cảm giác nó nó có một cái hương vị nó đặc biệt hơn là những dưa mà người dưới làm ấy. Thứ nhất là cái rau cải cải của đồng bào mình đúng không? Đúng rồi. Đây. Cái cải cải mèo ấy. Cải mèo ấy. Hà ừ. Giang rất là thơm. Hi, buổi chiều mọi người, mình là Giang Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sát Giang TV à, Hôm nay thì à, mình lại tiếp tục lên à, giúp nhà em Bí Thư Già là vun ngô Đến đường của em khá là rộng luôn Còn ở phía dưới này nữa cơ mà Đấy, nguyên là một cái quả đồi này, rộng mênh mông này luôn Các bà con trên này thì mọi người thường thường là đi đổi công Đấy, Như video trước thì à, trước thì làm thì mọi người cũng làm được khá là nhiều rồi Ừ, vẫn chưa thể xong được thế ờ, em mới nói là phải ba bốn ngày nữa thì mới có thể làm xong được những cái hình ảnh mà Giang chia sẻ này thì ờ, thực tế về khi cuộc sống của đồng bào bà con cái mùa này này là mùa vun ngô và mùa giáp hạt nữa khá là khó khăn đây đi là ờ, đôi hai ba bốn cả mình nữa là 10 người nhưng mà mình thì làm chắc không không được nhanh bằng bà con vì chăm hay không bằng tay quen mà con làm sẽ nhanh hơn thế những cái à đây là em già em bón đạn thì hôm trước là mưa cái cuốc của bà con đi làm thì làm nương ấy thì không phải cái cuốc bình thường như mình cuốc đất mà nó vuông vuông mà nó hình nó chéo chéo như này này người này đấy nó phải chéo chéo này thì vì một người làm nương nó, nó hay lên dốc mà đấy nó không bằng phẳng vừa sát được cỏ và vừa ấy luôn vừa vun được luôn mỗi người một chân một tay anh em một mình à, già mà làm cái này thì chắc là mất tuần quá tuần chứ chắc là xong đấy nhỉ nội thám luôn không có anh em thì đúng là một tuần không xong một mình lọc cọc lọc cọc thì bắt đầu à, sinh ra chắn à ăn một mình thì à, được chứ làm một mình là cực thân rồi các cậu bảo rồi việc nó rất là khó thành có đồng đội cái túi chó xuống dưới được mà bỏ xuống này. là là. lượm trở đây làm cái gì sâm ô oh, nương bí thư già bắt được củ sâm muốn cho xanh tóc đỏ da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô cái này nhân sâm quý đấy là ngọc tỷ sâm Thế là bí thư già trồng đây để ờ, sau này ờ, về già là là đấy, đấy ngâm sâm uống rượu đấy tăng cường ờ, bổ huyết não rồi tráng thương bổ thận đấy đùa cây bí này mình từ trồng hay từ mọc nó nhiều thế sao thế thì uh, nương nương uh, ngô này thì sau này thì bí đúng là là, là ăn thì nó, quá nhiều luôn nhỉ vì anh thấy hầu như cứ cách ấy lại là có một gốc bí đất xấu đây là trồng bí bí vâng. dòng bí nó không không không lời tốt không lời tốt mà không không lời tốt cứ tưởng là nó tự nó mọc nó ra trồng mà. nói chung là trồng nhiều quá không ấy được vừa đủ ăn thôi à trồng này nào nhiều nhiều mang ra chợ phiên bán được đấy mua ấy nhỉ nó là không không không đủ không không đủ nấu không đủ ăn đâu nên không bán không đủ ăn đâu để <laughs> hôm nào mới thì cho mang ra chợ phiên đi bán mà trồng cần mẹ trồng cần nhiều như vâng. bây giờ mang ra chợ phiên bán mình ra phụ nói chung là người nông dân ờ, vất vả những lúc người ta trồng được cái bát mía khi mà được thu hoạch đấy là cái thành quả ờ, cái thành quả đấy kể cả không được mất mùa hay không mất mùa nhưng người ta vẫn cảm thấy vui thì đó có thành quả làm được ngôi nhà đấy mà mà đây mà mà gần mặt đường thì đúng là nhìn xuống là khá đẹp cái view nó khá là đẹp mở cái quán cà phê trên đấy nhá, thì chơi tuyệt vời cái nhà kia nhà vườn ấy ờ à, đấy anh nhà vườn à ờ à. có ở đâu không không ở đâu à? ừ. trên đây có trồng cái gì không trồng ngô xung quanh thôi xung quanh trồng rau không có mà vào cá kìa không vào cá trồng à, trồng ngô vậy trồng rau bí rau các kiểu luôn ai giờ cái tỏ là ăn lên nhỉ mẹ mẹ thì biết đi ra nói gì đấy ở trong này nương ờ, cỏ nhiều quá à cỏ nhiều quá ô cái ngôi mộ này to nhỉ gần mới nhìn thấy là ngôi mộ to thế Mua này mua của người đồng bào dân tộc giấy thật rồi à? Đúng rồi Không phải người, người ấy Người đồng bào hâm mông Người đồng bào hâm mông là sẽ khác Chắc là ngày trước là người giấy ở đây à già? Dạ? Không giấy ở bên kia anh Hả? Bên này này À, bên kia à? Là người giấy à? Vâng à, Mang lên từ đây trôn đấy Chắc là thời ông cụ thế là rồi nhỉ Bên đây à, có chuột hay không ấy bắt được con chuột về bây giờ làm thịt luôn <laughs> làm thịt chuột đái anh em à, già đã ăn, ăn thịt chuột chưa em chưa chưa ăn á ui rồi thịt chuột là đặc sản ở quê giang ấy mọi người ăn thì thôi rồi nhất là ờ, đồng bào người thái trắng với thái đen ăn cả pịa chuột này. đặc sản đây chuột nhà hay là chuột rừng chuột rừng to lắm bằng bắp chân này này chân này luôn chuột chuột nhà thì nó bé là một cổ tay thôi nhưng mà chuột nhà bên kia ăn ờ Ồ, đồ chỉ cho lấy vợ sớm anh rồi và ở đây cùng nghề này chỉ có rau mà nghề bàn mà ở cùng nghề này ra nghề này nhiều lắm mọc cái này mà ai mà bị đứt tay mà có sẹo ấy Muốn, uh, không muốn bị sẹo thì bôi nghệ tươi vào ừ. dù em bị đứt ở đâu ở đâu này ừ. sau này không phải sẹo này thì mình sẽ ấy lành vết sẹo sao mà nó có cái kem gì mà mà chữa lành sẹo bằng nghệ đấy vâng sản xuất tinh chế đấy vâng. mình lấy nghệ tươi này cũng được ồ thấy cũng nghệ Ô, các cụ có linh thiêng thì à, về phù hộ đồ trì cho bí thư già đấy vừa thật nhanh nhá, xinh và đẹp nhá. Ừ. khoảng bí thư già cũng phải à, thắp hương à, cho các cụ để à, người dân tộc giấy mà hôm nay để sao cả thành tâm là được sang năm bí thư già lấy vợ thật vắng đầu đóng đầu đóng mặt đám cưới liên hệ sạch thôi đấy mà anh chưa chuẩn bị phong bì thì cho nợ nhá ok hoặc là về có trước thì anh cứ ờ. Ờ, cho trước ấy. <laughs> em à, là gửi trước chưa ừ, gửi trước rồi em năm bí <laughs> à được, được. thì uh, đó là vì bây giờ lấy vợ là cho một con lợn 80 kg <laughs> vâng lợn 80 kg ở trên này nó khoảng 5 triệu 6 triệu tầm đấy ấy, anh ừ bởi vì bây giờ lợn cũng lên giá rồi ấy ừ. hôm qua anh hỏi ờ, ngoài huyện thị trấn thế nào nói chung là có một con lợn hai triệu rưỡi to lắm ừ. ừ. cũng hai triệu rưỡi nhưng mà rẻ thôi ừ. ừ. cứ lấy vợ đi đã hăng, hăng nói ừ, không lấy là không có cho tiếp đi bắt về cho con lợn này tầm 80 cân là cũng được mấy mâm cơm một ví ra đấy Ê. nói như vậy bí thư già mới chịu lấy vợ mới nhanh không có là ông không lấy đâu đặt ra mục tiêu đấy xính thì cho con bé hơn thôi xính ờ, con 50 ờ, kg thôi được đường thì à, khá là rộng luôn mọi người ạ đây giang thấy là hầu như toàn cây gạo nhiều khá là nhiều này xung quanh như toàn cây gạo thôi mọc nào nắng quá mà người nghỉ uống nước một chút xong là làm tiếp Cái ngô mình là phải vun vào gốc gốc như này Rồi cái bí này là, là Con trên này là người ta trồng vào gần gốc anh ngô luôn Sau này là bí nó lên là có quả bí ăn luôn đấy Vun vào được như này thì ngô nó sẽ lên nhanh <laughs> Đây đang uh, hỏi bí thư già xem là cho mình mảnh đất đây không khả năng là <laughs> lên trên này dựng cái cái cái ờ, lán trại đấy ở được đấy. Vâng, được mà anh. Mà biết biết thư già cho không cái biết miễn sao mà anh thích em cho hết. <laughs> hết thì không dám lấy được, hết thì lấy bí thư già lấy cái gì mà nuôi vợ nuôi con. cái trang trại đây ừ. luôn em mà cho. Ờ. Ồ hay quá nhỉ nói như vậy nhưng mà liệu tối phải có thay đổi ý kiến không đây, <laughs> cho rằng là tí là phải ký hợp đồng mà thay đổi ý kiến là chết đấy <laughs> phải ký âm này thôi mọi người ạ qua sau này à, mình đi ra bảo định cho mình ờ, cái, cái, cái, cái khoảnh như này này thì mình xây dựng cái lán trại đấy là mình sẽ mua lưới B41 về đấy, để rào xung quanh sau đó làm cái trang trại uh, bò đấy bò và dê nhưng mà xung quanh này là mình phải rào à, hàng rào với thép b B41 vào không có là một người thế xung quanh mình sẽ đổ cột bê tông đấy vây kín lại đấy, là, là, lúc đấy là trâu bò dê là mình cứ thả thôi nó là ăn tự nhiên thôi ra đấy tính anh tính thế được không được quá quá đẹp đấy, mô hình gọi là VAC vâng. mang lên uh, vùng cao anh em ngồi nghỉ bên bí thư già bán thuốc lào xoạch làm điếu đi châm điếu thì nó sảng khoái tâm hồn nữa cái gì em làm điếu ờ, làm điếu đi hôn đi chơi rồi hôn vừa vừa chơi vừa chơi rồi anh, anh chơi đi anh chơi đi được Đây tả rồi. Đây một tê rồi rồi nhỉ? Cho nên cho tản ra luôn. Cho nên cho hàng rồi. lên đầu thì chay rất kỹ càng nó có lá thế chị, chị, chỉ loại đôi giống kiểu cảm giác mất chỉ cam kiểu thế mà thế ơi nó miếng nào cũng là tạt nó mà dạ, mà, mà, rồi 我那嘛蹲下去了，家住俺住住嘛，这种我俺住住嘛，住住。哦，dạ không bảo mẹ đi ờ, dép vào đi chân đất này nhớ giống phải cỏ danh nhá rết này mình thấy con rết to lắm dạ. bà con trên này quen này đi thư già còn đi chân đất mỗi mình mình đeo dép rồi các bạn như ờ, chị này đeo dép đấy là gặp con rết to lắm ở dưới này này rết cắn là cũng độc phết đấy <laughs> vậy thì vì vì đi già trước vào cầm điếu thuốc lào <laughs> mình ờ, quay của mình à, mẹ đi già chuyển lại ở trên này là hầu như là con gái thuốc lào thì không phải nhưng thi thoảng à, đặc biệt là nhất là mẹ với tư già là hút thuốc lào đúng không già ờ, thôn em mình như là mỗi mẹ em hút thuốc lào mà vâng ừ. hôm vào thấy à, bà ngành ngại <laughs> cầm một ừ. điều <laughs> cầm máy lên cái là bà chạy luôn nó dạ vâng, vậy thì bà dạ. mẹ từ bây giờ vui tính mà Thạch cưới ờ bà lại sang à, bên kia ngồi à, bán bi thuốc lào đó <laughs> Đây nó xen kẽ lẫn đá mà Đấy rất ra là làm mẻ cuốc là bình thường thôi Không tránh được Người cứ xào xào Cái là nắng hôm nay thì ờ, chết cỏ luôn Hôm nay thì... như thế này là cỏ ờ. vừa, vừa làm đến đâu là cỏ chết Cỏ chết đấy, đấy luôn nhỉ Vâng nó, nó lợi cái là nắng như thế đấy Vâng Nếu mà đúng trời mưa thì ờ, khó khó khó chết lắm Vâng Bây là mình làm được như này thì ờ, không phải phun ờ, thuốc diệt cỏ nữa Không, cái này là không Đó, phun nhỉ? Hả? Không phun luôn Ờ, không phun đấy, thì nó mới ấy hơn vâng. Vì thứ nhất là thuốc diệt cỏ nó là một chất dioxin mà vâng. Qua hàm lượng nó thấp vâng. Nó không ấy thôi, nếu mà nó cao thì ấy ngay Cái này mỗi năm là cái có có có rau ăn ngô lắm anh ừ. Cái gì mà nó đã diệt được cây xanh thì ắt nó sẽ diệt được cái khác Đấy, sông ngô đấy nhỉ? Sông ngô ấy, nhiều lắm Này, nó phải phun đúng quá, vì thế giả cái này phải phải mua thuốc phun thôi chứ ờ, đấy mỗi, mỗi năm là còn nhiều hơn mỗi năm là cứ tầm giờ này là ừ. ăn hết ừ. Ừ, mới mình về làm nương ấy thì, ờ, à. lấy cỏ đi cho bò luôn à đấy đúng ờ, hợp lý nhỉ đấy, ờ, cái ránh này nó có nước này đúng không rãnh này trước có nước nhưng mà bây giờ trồng cỏ vậy ở ờ, trên đồi ấy, hết hết hết cây dưới bề không có nước rồi. À? Ừ. ừ. Thế là trước mọi người ngăn cái đá này để là chống sói mòn này. Không, cái đá này vừa anh ăn ngăn mà. Để làm gì? Tác dụng ấy. Mình ngăn thế này để đất không uh, kể cả mưa vào đi đi trong nước thì vẫn không uh, trôi. Chỉ trôi đất đây, vâng. Đó chống sói mòn đây. Còn vâng chống sói mòn gì nữa. Vâng. Chuối này của nhà mình hay là của nhà ấy? Của nhà một tiếng nhỉ tưởng chuối bí thư già hôm nay vào trộm nó <laughs> gần 99 cái đây mình vào, vào chặt một buồng trộm đi xuống dưới là làm từ dưới lên đấy nó mới đúng kiểu của nó từ, đây hớt lên à từ đây rồi à? vâng, dưới này của nhà khác à dưới dưới này là của nhà khác nữa rồi vâng ngày trước là đất thì giá cũng không biết là vì là từ thời các cụ mà để lại mà vâng. thì uh, thường là ngày trước à, nói chung là cách đây xa xưa rồi vâng. là người đồng bào hâm mông là hay có cái tập tục là di canh di cư ấy vâng. đấy người ta không biết là cứ bạc màu là người ta lại chuyển sang một nơi khác vùng khác để mà tìm cái nguồn nước đấy, sinh sống nên bây giờ là khác là đồng bào là định cư rồi để các cụ mới gọi là an cư thì mới lạc nghiệp mà Ừ, tức là cái đất màu này mình chịu khó cải tạo nó là ắt thì những cái cái hoa màu nó sẽ lên thôi làm trước là tập tục ngày trước xong là đến khi mà trên này thì à, đất rừng mà đâm ra là cứ nhà nào mà đi cắm được nhiều đất và làm được nhiều nương thì sau này là con cháu sẽ được thưởng Đấy. chứ không phải là do nhà nước phân cho cơ vâng. đến khi sau này bắt đầu là có cái chính sách của nhà nước gọi là đất rừng đấy vâng. xanh đất chống đồi chọc là người thế dễ um, quy hoạch cho mình ví dụ đất này sau này bây giờ nhà nước có mở đường là bắt buộc là bà con là phải ấy hiến phải hiến này vâng. ờ. thì gọi là sổ xanh vâng. đất rừng là sổ xanh còn đất nhà thì gọi là sổ đỏ vâng. như nhà ở trong ờ, thôn thôn em là là, là chưa có, ờ, không không có sổ đỏ đâu nhỉ trước có nhưng mà bây giờ ờ, thay lại toàn bộ hết rồi à đây à vâng. cấp lại à. nhưng tưởng là không có sổ đỏ có chứ à có à, vâng. à. tỉnh về huyện này, cũng được không ạ ẩm bao nhiêu đoàn ừ. gió này mát đấy chiều này mát đấy này à, vừa hợp lý tiết này cái này mình vun xuống được cái ờ, khoảng tầm ờ, hai ngày sau mà mưa ấy ủ lên nhanh lắm nha ngô đấy nhanh mà thành mượt luôn sau một cái thời gian một hai tuần là đấy là không nhìn thấy đất nữa ờ. ờ. luôn ừ, nhưng mà ngô nó lên cao thì cái là không mọc được anh bên kia không làm mà anh làm cũng giỏi nhỉ Hả? anh làm cũng giỏi nhỉ à. anh ấy anh làm nướng này ờ, anh nhà nông xuất phát nhà nông mà Ô. nhà nông ờ, chân lấm tay bùn mà con trâu đi trước cái cày đi sau chú anh là cày trâu làm ruộng còn nương thì ờ, ngày trước là có làm nhưng mà bán rồi chưa ờ, bố anh kiểu cũng lớn tuổi về già ấy vâng là nương ờ, dậu thì cũng bán cho người ta hết rồi giờ còn đất nương nữa đâu giờ muốn mua lại ờ, cũng phải ờ, tiền trăm không rẻ đâu không biết cái này giờ bí thư già bán cho mình rồi đất này mai là cốp tiền luôn rồi Đấy, nói vậy thôi chứ ờ, đồng bào đây ờ, cũng ờ, ít người bán lắm mọi người ta ví dụ nhà nào mà khó khăn đấy người ta làm nền nhà là nhất người ta cũng có thể có nhà cho nhà thì người ta cũng bán bán để thứ nhất là mình cũng muốn cho người ta có cái tiền mắm muối với chính sinh hoạt còn giờ đất nó càng ngày càng hiếm ra chứ người còn để ra được cái đất có để ra được đâu nên là giữ được tích đất đất tích vàng này sau này cho con cháu già sau này lấy vợ và cái là có vợ có con này để dành cho con cháu gì lại nối nghiệp bây giờ này giữ lấy đất cụ bảo là rừng vàng biển bạc đấy nói là rừng à, vàng là gì ý nó nói là đất nó sẽ làm ra được của cải là vàng biển bạc là những dưới biển nó có con hải sản hay trước em gọi là rừng vàng biển bạc ừ, nhưng quan trọng là cái đất này em biết cách xử lý à, biết cách khai thác nó Dù em có thể là tùy theo cái chất địa hình của từng nơi mà lượng nhu cầu buôn bán của bà con mà thích ăn uống cái gì như thế nào dịch vụ gì thì mình sẽ sử dụng cái đất đấy Hồi trước uh, bố của em còn sống nên là làm gì ở thôn không? Bố em không. À, không. Tưởng là làm trưởng thôn trưởng bản. Bố em nông mà. À. Mát gió mát đúng không? Gió mát trăng thanh. mọi người à, thấy Giang làm được như này thì à, đã lấy được à, vợ người hâm mông chưa? Mọi người cho ý kiến xem nhé. Ừ. Liệu là đã lấy được vợ người hâm mông chưa? Còn chưa thì mình lại tiếp tục cố gắng nữa. <laughs> Ba nhờ. Cố gắng thật nhiều nó mới lấy được không cái là tối về là mình không có mình mén ăn đâu luôn đấy. Trong hoàng là ngủ cùng bò hoặc là ngủ ngoài đấy đuổi ra khỏi nhà ấy chứ đơn giản đâu thế ở trên này chắc chỉ à, hai con bò lấy được hơn nhiều già nhỉ có một số thì à, mười mấy triệu à mười mấy triệu à một à, một số nơi thì mười mấy triệu một số nơi thì bốn mươi năm thôi ờ à. tùy tùy tùy gia đình à kéo lòng bằng mình mất ba con bò thật đấy chứ không đùa đâu có một số nơi ờ, người ta cho không miễn phí mà à thế à ô thế phải chọn ờ, <laughs> chỗ nào miễn phí rồi nhỉ hoặc là mười mấy triệu đấy chứ còn cái chỗ quả ba con bò là mình cũng ờ, <laughs> ấy một chút đấy đó sập mất kinh tế đấy thứ nhất là lấy vợ vào lại còn làm nhà làm cửa nữa phát triển kinh tế nên thì cụt mất ba con bò thì mỗi con 30 triệu thì thôi cũng 90 triệu rồi à, hóa ra là là tùy từng nhà đấy à nhà lấy đất nhà lấy rẻ <laughs> Giang này cứ tưởng là là là <laughs> mất ba con bò hai con bò nó hai con này không sao bò bò trên này đắt hơn uh, chỗ anh hơn cả bò trong này á chỗ anh ờ, bò rẻ hơn mà chỗ anh ờ, bò uh, người ta chủ yếu là để để thịt thôi chứ người ta không cày kéo ở trên này là bò được cày kéo là rất là đắt Rồi anh bò nó rẻ mà Vâng, phụ nữ ờ, làm làm ờ, rất là nhanh Làm quen thì anh ờ, Rồi, quen Chăm hay không bằng tay quen rồi Nó là điều đương nhiên Ai mà lấy được à, con gái người Hơm Mông là rất là chịu khó luôn Đấy, à, mọi người ai mà còn thanh niên trai tráng là cứ lên vùng cao nhá nên chỗ nhà em bị tư già là con gái trên này đi chợ thỉnh kho vai là hàng năm diễn ra vào 27 tháng 3 đấy vừa rồi ấy. Thì thôi rồi mọi người có thể là hẹn hò đấy tối về là, là cứ từng đôi từng cặp bạn nào mà mọi người nào mà thích em nào thích cô nào cứ lấy cái chiếu ra xong ngủ giữa rừng <laughs> lấy chiếu ra ngủ giữa rừng à thế ra mà hẹn hò trong hốc đá hốc hang thì mà hôm trước anh có hỏi uh, mấy ờ, em ở gần đấy vâng. bảo là một người ra chỗ cái mê cung đá đấy đấy xem bắt đầu tìm hiểu là trò chuyện nếu mà ứng ý cái là có thể là cưới ngay trong vòng vài tháng không có hoặc là có những ờ, cặp có thể là trong vòng một tuần một tháng đấy nha cũng nhanh ấy <laughs> nó gọi là nên duyên đấy xong rồi bắt đầu mọi người vào miếu ông, ông bà để mà xin ờ, cầu duyên này cầu may cầu lộc cầu bình an đấy thì rất là dễ có luôn già hôm đấy bảo tiếc quá <laughs> không đi tiếc mà hôm đấy không, xin không được không không không, không kịp đi cầu uh, duyên cầu may nên à. <laughs> nên là hiện tại là vẫn còn đang uh, ế chắc phải uh, săn nam nữa ờ đợi nữa ờ, năm nữa xong là mai mai làm như nào tiếp dạ, dạ. mai làm như nào tiếp mai, mai làm ở nhà anh ạ à nhà mình à vâng, vâng. Ừ. mai thì chuyển sang làm nhà xong này chắc là ừ, dạ cho mọi người nghỉ thôi thì à, cũng uh... xong cái này là cho nghỉ thôi ừ. xong cái này là kết thúc rồi thì nhất là cho mọi người về uh, nhà sớm một chút để làm công việc nhà nhất là chăn bò này cắt cỏ thái cỏ Đấy, làm một số công việc nhà đấy cơ mà mai mai thì làm tiếp như, như giang nói nếu mà làm một mình khá là vất vả rất là lâu nhưng mà nhiều người mỗi người một chân một tay vào khá là nhanh nhòn cái là xong rồi Ở cái nhà bên kia là đồi, bên kia là của người ta hết đúng không già nhỉ? Dạ vâng. Hẳn có cái đồi nữa đúng không? Đằng sau có một cái đồi nữa. Ai già? Ừ, ừ dạ. Ờ, Đây làm xong video ờ, chỗ này cho mọi người nghỉ ấy. Chắc là Giang cũng phải uh, xin phép về nữa Có gì mình sẽ truyền tải cho mọi người cùng xem sau Video cũng khá là dài rồi à, Xin hẹn tất cả mọi người ở video sau à, Chúc cho tất cả mọi người là xem video vui vẻ, hạnh phúc và mát bên gia đình người thân nhé Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người